Yếu sinh lý là như thế nào? Yếu sinh lý là tình trạng nam giới bị suy giảm ham muốn tình dục, không thể kiểm soát được hoạt động cương cứng và xuất tinh khi quan hệ. Điều này khiến cho đời sống tình dục không được suôn sẻ và không đạt được sự thỏa mãn từ cả hai phái. Căn bệnh này chủ yếu ảnh hưởng đến đàn ông ngoài 50 tuổi. Tuy nhiên, trong một vài năm trở lại đây, bệnh yếu sinh lý ở nam giới đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Điều đáng quan ngại là, chỉ một số ít trong số họ tìm đến các chuyên khoa nam học để khám và điều trị. Số còn lại thì giấu bệnh và chung sống với bệnh chỉ vì tâm lý ngại ngùng. Ăn gì để tăng sinh lý đàn ông? Nếu bạn đang thắc mắc nên ăn gì để tăng sinh lý đàn ông, trứng gà là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Nguồn cung cấp dầu protein, với giá trị dinh dưỡng cao thì nam giới có thể coi đây là món ăn quý, giúp tăng cường protein cho nam giới, đặc biệt là những người phải làm việc nhiều, tiêu hao nhiều sức lực. Chồng bị yếu sinh lý nên ăn gì? Nếu bạn đang thắc mắc chồng bị yếu sinh lý nên ăn gì, Hàu là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Hàu chứa nhiều kẽm, có tác dụng cải thiện chất lượng và số lượng tinh trùng, làm tăng ham muốn nam giới. Theo y học cổ truyền, thịt hàu có vị ngọt hơi mặn, tính mát, không độc, tác dụng trắng dương, bổ tinh, tư âm dưỡng huyết. Ăn hàu có thể chữa được chứng mất ngủ do nhiệt, người nóng khô khát, hoa mắt, chóng mặt. Nếu tinh trùng yếu nên ăn gì, không phải ngẫu nhiên, mà chuối lại được đứng đầu bảng trong số những trái cây tốt nhất cho sức khỏe của con người. Chuối có rất nhiều chất chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do. Ngoài ra, nó còn là một thực phẩm để tăng hàm lượng magie, kali, vitamin C và vitamin B6. Những ưu điểm vượt trội của chuối so với các loại hoa quả khác là không thể chối cãi. Tuy nhiên, loại quả này còn có tác dụng tốt cho sức khỏe sinh lý của nam giới. Món ăn giúp tăng cường sinh lý nam. Nếu bạn đang tìm kiếm món ăn giúp tăng cường sinh lý nam hiệu quả, sò là lựa chọn bạn không thể bỏ qua. Từ lâu, y học cổ truyền đã đề cao tác dụng của sò huyết trong việc bồi bổ cơ thể, kiện vị, rất hữu ích khi bị thiếu máu. Bên cạnh đó, sò huyết còn được biết đến với công dụng tăng cường sinh lý cho phái mạnh nhờ lượng kẽm và các vitamin rất nhiều trong nó. Ngoài khả năng tăng sức bền, kéo dài cuộc yêu, thì việc thường xuyên bổ sung sò huyết còn kích thích cơ thể sản sinh nhiều tinh binh khỏe mạnh. Thực phẩm nam giới bị yếu sinh lý nên ăn. Nếu bạn đang thắc mắc yếu sinh lý nên ăn gì, dưa hấu là một sự lựa chọn hoàn hảo bạn có thể tham khảo. Lưu ý, dưa hấu sẽ không có tác dụng nhanh như các loại thuốc tăng ham muốn, chữa rối loạn cương dương. Dưa hấu đơn giản chỉ là một loại trái cây cung cấp các dưỡng chất, vitamin thiết yếu nên bạn đừng quá chú trọng, hoặc trông chờ vào tác dụng tăng sinh lý từ nó như các loại thuốc khác. Để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn. Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý, để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713. Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.